hầu hết mọi người không biết mua cổ phiếu dẫn đầu nên khi mà chúng ta biết rằng thị trường tăng rất là mạnh cổ phiếu chúng ta không tăng thậm chí là đi ngang trong khi mà các cổ phiếu khác thì lại tăng rất là mạnh hai ba mươi phần trăm bốn năm mươi phần trăm thậm chí là một trăm phần trăm trong khi mà khi mà thị trường bắt đầu có những đợt điều chỉnh và cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu giảm đầu tiên và gần như chúng ta không kiếm được bất cứ lợi nhuận nào trong một cái chu kỳ và chúng ta lại tiếp tục than trách là tại sao Ờ, số mình là như vậy tại sao cuộc sống mình lại như vậy thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách để chúng ta nhận biết được là những cổ phiếu nào tốt nhất là cách mà chúng ta mua những cổ phiếu dẫn đầu cách mà chúng ta có thể lựa chọn những cái cổ phiếu để chúng ta tham gia vào thị trường Như các bạn đã biết thì trên thị trường á, cái gì nó giúp cho cổ phiếu tăng đúng không? cái gì điều gì giúp cho cổ phiếu của bạn tăng mạnh đó có phải là xu hướng không ạ đó có phải là dòng tiền không ạ nếu cổ phiếu nào mà có dòng tiền tham gia vào mạnh thì rõ ràng cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh còn nếu cổ phiếu nào không có dòng tiền thì làm sao nó có thể lên được đúng không làm sao nó có thể chạy được nhưng tuy nhiên thì phần lớn mọi người lại thích cổ phiếu ạ à. chúng ta nghe một ai đó nói rằng là cổ phiếu này tốt lắm doanh nghiệp này tuyệt vời và chúng ta lại tiếp tục mua những cổ phiếu mà chúng ta yêu thích có thể chúng ta dùng một sản phẩm của công ty nọ sản phẩm của công ty kia và chúng ta cảm nhận đó đây là sản phẩm tuyệt vời và chúng ta mua cổ phiếu đó giống như cổ phiếu FLC có rất nhiều người khi mà chúng ta đi là Thanh Hóa chúng ta vào FLC Lầm Sơn mà chúng ta thấy là à, đây là dịch vụ tốt đây là dịch vụ rất tuyệt vời mà chúng ta về chúng ta đi mua cổ phiếu FLC nhưng sau một thời giai đoạn chúng ta mua vào thì điều gì sẽ diễn ra với tài khoản chúng ta có bao nhiêu anh chị em đã từng mất rất nhiều tiền khi mà chúng ta đầu tư cổ phiếu FLC có bao nhiêu anh chị em khi mà chúng ta mua những cổ phiếu blue chip nhưng mà thị trường nó lại không lên nó chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu khác thôi và chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ về dòng tiền vậy làm sao để chúng ta có thể hiểu rõ về dòng tiền làm sao để chúng ta có thể hiểu rõ về xu hướng thì trong một cái video gần nhất ở vừa qua thì các bạn có thể xem là à, phân tích cổ phiếu Hòa Phát của DVD Quang Dũng DVD thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà phân tích một cổ phiếu quan trọng nhất chúng ta phải nắm một xu hướng ạ à à, khi bạn nắm được xu hướng rồi thì chúng ta cần bước tiếp theo là gì ạ chúng ta cần phải nắm rõ được chất xúc tác những yếu tố nào tạo nên cái sự tăng trưởng cổ phiếu những cái điều gì có thể giúp doanh nghiệp có thể tăng trưởng mạnh như chúng ta gọi là sản phẩm mới nhà máy mới công nghệ mới và ban lãnh đạo phải có có tầm chiến lược ở mức độ nào đó thì rõ ràng chất xúc tác là một yếu tố quan trọng khi mà chúng ta có xu hướng đúng không có xu hướng có gì ạ à, những cái chất xúc tác cái điều tiếp theo chúng ta cần phải xem là cái, những cái điều đó nó có giúp cho doanh thu lợi nhuận cổ phiếu của chúng ta có tăng mạnh không khi mà doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh đúng không thì điều gì sẽ dẫn đến cổ phiếu sẽ tăng bởi vì lúc đó thì rất nhiều các quỹ rất nhiều các dòng tiền lớn rất nhiều các nhà đầu tư xuất sắc những người mà am hiểu về cổ phiếu những người mà am hiểu thị trường những người am hiểu về dòng tiền họ sẽ bắt đầu tham gia vào và chính vì vậy nó làm cho cổ phiếu chúng ta tăng rất là mạnh và một số anh chị em không biết điều đó chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu giá rẻ tập trung vào mua những cổ phiếu chúng ta yêu thích tập trung vào những cái cổ phiếu mà chúng ta nghĩ rằng nó là sẽ rất tuyệt vời trong ờ, tương lai tuy nhiên thì ờ, chúng ta sẽ thử so sánh xem một vài cổ phiếu trong thời hạn vừa qua các bạn sẽ thấy rằng dòng tiền nó tập trung vào những cổ phiếu phân khúc trung bình vừa mà chúng ta lại đi tập trung quá nhiều vào những cổ phiếu blue chip thì điều gì sẽ diễn ra có những người đã lãi được 30 40 50 60% thậm chí nhiều hơn trong khi đó tài khoản chúng ta 5% 10% thậm chí là trả lãi đồng nào có bao nhiêu các bạn ở đây đã đã ở trong tình trạng như này thì hãy comment cho Dũng ở phần bên dưới đúng không chúng ta thử chúng ta comment và từ từ tưởng tượng xem là có bao nhiêu người tại sao họ lại lãi được như vậy và trong khi đó tài khoản chúng ta lại không tăng đúng không tài khoản chúng ta lại tiếp tục dậm chân tại chỗ và khi mà thị trường điều chỉnh thì tài khoản chúng ta bắt đầu lao dốc cổ phiếu chúng ta đã cắm đầu xuống dưới và đây chính là nguyên nhân đó là chúng ta không nắm rõ được dòng tiền dòng tiền là dòng tiền của các tổ chức tham gia cổ phiếu dòng tiền là dòng tiền thông minh tham gia cổ phiếu và nếu chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải mua những cổ phiếu dẫn đầu chúng ta phải mua những cổ phiếu theo xu hướng chúng ta phải mua những cổ phiếu mà có những chất chất xúc tác đủ lớn và chúng ta có thể so sánh là những cổ phiếu như là uh, giữa cổ phiếu Hòa Phát từ những thời điểm mà chúng ta từ trên cái nền khoảng giá 24 thì thời điểm cao điểm nhất là cổ phiếu này giá 37 từ 24 lên 37 các bạn biết rằng là chúng ta chỉ cần nhìn lướt qua là cổ phiếu đã tăng 30 trăm nhưng nếu các bạn đầu tư cổ phiếu gì ạ cùng như vậy các bạn đầu tư cổ phiếu Vietcombank thì điều gì sẽ diễn ra cổ phiếu này vẫn chưa vượt qua cái đỉnh cũ hoặc là có vượt qua thì ở mấy gì ạ cái, cái tỷ lệ rất là thấp ạ thế thì nếu các bạn mua công banh thì các bạn thấy rằng trong cả một cái thời gian rất dài các bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận các bạn cảm nhận điều gì nếu các bạn so sánh giữa hai cổ phiếu là Hòa Phát và cổ phiếu Vietcombank các bạn có thể xem xét là một cổ phiếu như là VCS à, một cổ phiếu phân khích à, trung bình vừa và sau khi các bạn thấy là cổ phiếu này từ 35 lên 50 một con số thật là khủng khiếp đúng không ạ mà các bạn lại tiếp tục mua cổ phiếu giá rẻ DG thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta tính được cái đỉnh mà đỉnh cao nhất của nó là giá 13 thì đến bây giờ nó chỉ là 14 thôi ạ rõ ràng một cổ phiếu mà từ 10 13 mới lên 14 và một cổ phiếu trước đó nó là bao nhiêu nó từ 35 lên là 48 50 ạ thì điều gì sẽ diễn ra hoặc là các bạn thấy là một cổ phiếu cũng rất là mạnh đó là cổ phiếu bất động sản công nghiệp CTR khi mà khi mà bạn thấy là một cái cổ phiếu này nó không có tên tuổi trên thị trường và phần lớn mọi người lại không quan tâm đến nó mọi người lại cứ đi tìm kiếm những cổ phiếu danh tiếng như là kinh bác thì các bạn thấy rằng là trong thời gian vừa rồi thì cổ phiếu này vẫn đang nằm đi ngang và nó chưa vượt qua cái đỉnh cũ nhưng bạn thấy nó giá nó rẻ các bạn thấy rằng là cổ phiếu này là cổ phiếu nổi tiếng cổ phiếu này là cổ phiếu mà các bạn quen thuộc các bạn lại tiếp tục mua vào trong khi đó một cổ phiếu khác như CTR nó lên từ bao nhiêu từ 50 lên 65 một con số khủng khiếp ạ từ 50 lên 65 trên trên 12 13 phần trăm trong thời gian rất ngắn chỉ trong một tuần thôi hơn một tuần thôi thì cổ phiếu đã tăng như vũ bão hoặc là một số các bạn có thể lựa chọn những cổ phiếu GTN một cổ phiếu của cái ngành uh, <clears throat> một cổ phiếu của ngành dệt may chúng ta rất thích cổ phiếu này bởi vì trước đó nó cũng tăng rất mạnh và chúng ta mua cổ phiếu này và nếu chúng ta quan sát thì cổ phiếu này vẫn chưa vượt qua cái đỉnh ngắn hạn của nó trong khi đó nếu những ai mua cổ phiếu gì ạ uh, ờ, TCM thì điều gì sẽ diễn ra TCM đã tăng từ 25 lên 35 tức một con số 10 10 giá trong một thời gian rất là ngắn trong khi đó nếu chúng ta mua cổ phiếu gì ạ à, ờ, TC TM TNG thì chúng ta sẽ như thế nào câu hỏi đặt ra là tại sao cuộc sống của chúng ta tại sao quá trình của chúng ta đầu tư vẫn chưa thành công tại sao như vậy chúng ta có một cái, cái, cái suy nghĩ gì đặt ra câu hỏi tại sao như vậy những người thông minh ạ người ta chỉ tập trung vào xu hướng những người thông minh người ta chỉ tập trung theo dòng tiền những người thông minh người ta chỉ tập trung theo gì ạ đầu tư cổ phiếu đó là gì? quy trình và năng lượng quy trình là gì ạ quy trình là những chúng ta cần phải bước bước một chúng ta phải làm gì đó là chúng ta phải nhìn rõ được xu hướng bước hai chúng ta cần phải nắm rõ sức xuất tác bước ba chúng ta phải biết là dòng tiền lớn đang tham gia cổ phiếu hay đang rút ra cổ phiếu đó là mẫu hình bước thứ tư là chúng ta lên tàu và bước thứ năm là chúng ta quản trị vốn quản trị rủi ro khi nào chúng ta bán ra khi nào mà chúng ta có thể chốt lợi nhuận đấy là những bước những quy trình mà chúng ta nắm rõ được và nếu chúng ta những cái bước này có thể chúng ta vẫn chưa thành công chúng ta cần phải thêm một bước nữa đó là chúng ta phải quản trị được cảm xúc hay là quản trị được năng lượng vậy năng lượng này đến từ đâu ạ à? nếu mà chúng ta suốt ngày bị thua lỗ thì chúng ta có năng lượng hay không nếu suốt ngày mà chúng ta bị mua bán cho nó bị đổ lỗi trường khác chúng ta có năng lượng không nên ở đây chúng ta là nếu như ai có năng lượng cao thì người đó là chiến thắng nếu các bạn muốn có năng lượng cao thì hãy đăng ký kênh của Dũng để nhận được những video những cái uh, chia sẻ rất là nhiều năng lượng mà chúng ta có hiểu thấu được là chúng ta đang ở đâu thị trường và Dũng tin chắc rằng là những ai mà xem video của Dũng ít nhất là khoảng độ hai tháng trở lại đây thì kiểu gì cũng kiếm được ít nhất là hai ba mươi phần trăm lợi nhuận điều đó có thể là được chứng minh với rất nhiều người đã đang có mặt đây một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối hôm nay nếu các bạn thấy là những cái video này của Dũng thấy hay và có ích thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và nhớ là đăng ký kênh bởi vì Dũng liên tục phát những video thực sự giá trị thực sự có ích để giúp các bạn cải thiện được quá trình đầu tư đặc biệt là dần dần chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong thời gian rất ngắn à, một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn và nhớ là đăng ký kênh nhé đừng đăng ký kênh và bấm chuông nhé đăng ký kênh đăng ký kênh và đăng ký kênh bấm chuông ạ à, bấm chuông xin cảm ơn rất nhiều nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.